Về đó sẽ đây các bạn này, hôm nay sẽ là người lên chốt tiền các bạn. Em khu vườn rất là chỗ thì chỗ trong nhà các bạn. Ok vậy. Là chơi thôi. Rồi, chơi thôi. Đánh ta xài trước đã. Xài hai vậy. Hai xì. Hai vậy. Rồi bao vậy, ba vô. Ok. Giờ tùng tùng tùng ở đây ba, núp ở đây, núp ở đây. Núp ở đây. Rồi. 15 rồi 15 Có chưa? Chưa Có chưa? Đâu hết giờ thần <laughs> như ai nhúc nhích vậy ta à, châu <laughs> à. tiêu còn ken ở đâu kiếm ken rồi giờ sẽ hướng nào <laughs> anh hai thôi nhưng mà ai mà anh này ken chạy đi đâu rồi

xíu được hết rồi các bạn ơi dạ, dạ, giờ anh trao giờ chơi với ba tùng chơi chơi với ba xì hai xì rồi ba tháng chơi vậy mà vô cho vậy đi trước rồi rồi rồi hay quá Rồi mày bắt luôn Thì giúp của mày hay quá lấy giúp luôn Ra liền Hai người bắt luôn các bạn Rồi Đổi góc, chạy góc về thầy rồi hai bí ăn hai cái ba rồi đó vậy rồi à, năm mười mười lăm mười mười lăm mười mười lăm mười mười lăm mười mười chưa đi đâu hết rồi nhỉ Mà mình vác rồi rồi, đi kiếp vác anh Châu bạn ơi, đi. Châu ơi. Châu ơi, Châu ơi ba mình đi bắt các bạn ấy biết con trâu ở đâu rồi trời bác ơi cho kìa cho kìa cho kìa rồi giao tùng rồi ba chị chậm rồi rồi ai vui vậy, ai thua rồi đầu tiên anh thấy bậy khen bậy ok mình bậy các bạn rồi mình đi bắt nha các bạn rồi mình đi kiếm một 25 năm 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 được không chưa không ổn không ok đi đi đi đi, đi kiếm nha bạn anh đi tè đứng chào rồi tung anh tùng rồi còn ba còn ba mình các bạn ơi tụi mình cái trong này không ta đừng có chửi đi ra ủa bà không có đồng này đi ra không cần nhớ chỉ ba hết hồn cái trời các bạn ơi hết hồn luôn anh tưởng mau các bạn